không ơi không Hai nàng công chúa Camui và Sammy đã bị một con rồng Ender bắt cóc và nhốt vào trong một cái lồng rồi mấy bạn ơi Các bạn hãy nhìn đằng sau lưng mình nè Chết rồi, các bạn hãy đừng quên nhấn like, share và subscribe để giải cứu hai công chúa nha Dạ, Ê chúng trời tôi ở lại đây có thể cứu Lai, Lai không? Dạy cứu luôn trời. Trời ơi, liêu liêu liêu liêu làm công chúa kiểu gì mà để bị bắt? Trời ơi là trời, công chúa cái gì vậy? Hả? Công chúa cái gì để bị bắt vậy? Hả? Cái gì vậy trời? Bây giờ là ta bảo như quanh đây có hoàng tử sao? Em đóng vai hoàng tử em đóng vai bad boy vậy? Em hả? Em là đóng vai hoàng tử anh. Trời ơi, mình đang thấy mình hoàng tử không? Ok nè. <laughs> Hôm nay đã bạn ơi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video Minecraft mới của mình nha và lại là mình không cận TV đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế với điện ảnh Minecraft đây bạn ơi và đằng sau lưng của mình trời cái gì đâu mà ngẹn gì thạng thùng gọi là mắc cỡ dịch đi ra nhanh lên xí hiểu mọi người được mời vào làm hoàng tử thoát đây xí hiểu mọi người đằng sau lưng của mình đó chính là hoàng tử xấu nhất hành tinh Mr. Dịch chào mọi người đi anh mất Ây da Hay <laughs> dạ. quá trời Ây da té té coi chừng Ok bạn ơi thì hôm nay nè Mình đã mời anh Dịch và ca mui và Sammy vào trong đây Để quay chung với mình một video Minecraft nha bạn nha Và ngày hôm nay mình với anh Mr. Dịch sẽ cùng nhau giải cứu công chúa nha mọi người Nhưng mà nàng công chúa đã bị bắt cóc Không thể nào có thể giải cứu một cách đơn giản như thế được Và chúng ta cần phải giết một con rồng Ender Thì mới có chìa khóa để giải cứu hai nàng công chúa Chính vì như vậy cho nên hai công chúa cứ ở đây đi Bọn tôi đi giết rồng Ender Tí nữa bọn tôi quay lại bọn tôi cứu nha Ok để thôi, nhớ nha cố lên cái cái cái cái cục này là làm gì anh hả đâu cục nào à dạ. đây cái cục này là cái cục để tạo ra được con thú cưỡi anh ờ à, cưỡi lên hả cưỡi lên rồi đâu mình cưỡi mình đi giết rồng anh đấy thì ok à. bạn ơi và, và mấy bạn hãy thử đoán xem coi mình với anh dịch ai sẽ là người có thể giải cứu được công chúa trước nha bạn à tất nhiên rồi mình sẽ cứu công chúa sammy thôi còn công chúa camui thì mình để đó cho rồng ăn thịt luôn Ủa, ok vậy đi bên này là công chúa nè bên này anh đi cứu mẫu hậu nè đó <laughs> cái gì mẫu hậu người ta là công chúa mà kêu mẫu hậu dịch này kỳ ok rồi thì đây nè bạn ơi bạn có thể nhìn thấy là ở trên đường nè mình có để rất là nhiều lúc kia block luôn bạn ơi thì nhiệm vụ chúng ta là sẽ phải vừa đập lúc cái block và vừa gọi là kiếm vũ khí để đi giết rồng ender sau đó là giải cứu hai nàng công chúa nha và bạn hãy thử đoán xem coi hả rồng hả rồng tí nữa mới thấy anh và bạn hãy thử đoán xem coi mình với anh dịch ai sẽ là người giải cứu được công chúa nha các bạn hãy cùng bình luận ở bên dưới cho mình biết nha còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video nào let's go <laughs> vậy đây sao em nhìn thấy anh kiểu bị gì vậy anh anh, anh bị cái gì cà giật cà giật cà giật nè thật em thấy anh bị gì cà giật cà giật cà giật nè ôi trời ơi không không nó nó nó không nó nó bị kích nó bị kiểu bị chết anh hiểu không đấy ok rồi rồi ok bình thường trở lại nè rồi vô ok Trời. Dạ. bạn ơi thì bây giờ là mình với anh mới tới dịch đã gọi là xuống dưới bên dưới đây nè thì bọn mình sẽ cùng nhau bắt cua lên trên kia để giải cứu công chúa nè thôi luôn anh game này không công bằng có không Hả? sao không công bằng anh hai đây mình mặc hai bộ giáp <laughs> sao bộ giáp anh sẽ bằng mà em sẽ kim cương ủa tại vì là em em vip pro cho nên em dùng giáp kim cương anh hiểu không sao mình là khởi đầu với bộ giáp vàng mà không cần chơi giáp kim cương ủa tại vì anh là màu vàng mà anh màu vàng anh dùng giáp vàng đúng rồi còn em màu xanh là em phải dùng giáp kim cương đó không anh nói sao mà ông trời anh, anh, quá có mặc mặc giáp kim cương được một không thôi không sao đâu anh anh mặc giáp vàng đi ok rồi bây giờ chúng ta cùng nhau bắt cua lên giải cứu công công chuối mấy bạn thời rảnh ghê luôn hồi nãy trên đó không cứu đi giờ nhảy xuống đây xong nhảy lên nó lại <laughs> mình sẽ không bao giờ nói với các bạn là là phong cận bắt năm cây và ca cam và sammy chui vào đấy ôi trời ơi có đâu công chúa bị bắt nha anh chứ em không hề gọi là làm gì anh ô mít dịch bị rơi bạn ơi lại đi cứu dùm cái được không không yên tâm đi từ từ yên tâm đi. đi hoàng tử phong cận đang bắt cua rất là hay còn hoàng tử mít dịch từ nãy giờ té có mấy chục lần thôi dì mui ơi yên tâm dịch cố lên ê phong nó mình vô đây thi cứu công chúa mà nó nó gạt cả mình chơi cả bắt cua ôi rồi ôi ơi dịch ơi dịch dạo dịch ok rồi tôi đặt lúc cái block nè tôi sẽ chọn lúc cái block này ủa gì vậy ủa gì vậy ủa sao mình bị bay lên rồi ôi no Lúc cái block để làm cho mình bị bay lên bạn ơi No Rồi xong Thế nào tí nữa nó cũng thả mình xuống xong mình té chết này nha no, no, Tính no, ra là tính ra nếu mà bay lên thì em em em được lời luôn Bởi vì bay lên thì em lên cao mà Ừ được ha đúng rồi ừ. <laughs> Rồi mình lên tới tận trên đây luôn bạn ơi Ôi mặt đen ừ. Nếu mình lên cao quá thì mình lại không đặt được lúc cái block No mình sẽ bị mất vũ khí ok cái này là gì đây Hả? trời ơi Mui ơi tôi cần vũ khí mà nó cho tôi mấy cái tấm mấy tấm bảng trời ơi trời trời ơi Em lấy tôi có bốn lần nãy giờ Mít Dịch quyết định là bây giờ Mít Dịch quyết định là sẽ không cứu uh, công chúa Camui nữa bạn ơi. Ok đặt cái bị lóc này. Việc là bạn bè với nhau Ủa, không có gì đâu. Ủa không có gì hết trơn. ơi. Kém bạn có thể cố lên được không? Ủa, ở trên cả con đảo tôi luôn một con bắt ba kêu lóc đi. Đúng rồi, một con đảo chứ có ba lúc cái bị lóc thôi cho nên anh anh phải bắt cua để lượm không thôi người khác lượm của anh. Ủa gì vậy? rồi xong em bị hiệu ứng đi lùi vậy đây no à. đâu, em. trời ơi thầy no. quá ông trời thời tới rồi tới thời rồi tới rồi công chúa cá muối đợi vào từ mới tới tới đây hey. dịch ơi té đi dịch ơi té hai lần rồi ủa sao té nữa tôi rồi ông ơi dịch dịch dịch dịch sao em thấy cái cảnh này quen quen ta ngày xưa em hình như em em cũng đã từng chơi game chung dịch xong em cũng bảo dịch ơi té đi xong dịch té thiệt luôn dịch trời ơi ok đây em lưu để em hồi sinh lại nhờ mấy hoàng tử này nữa chị ơi gian lận xíu cho anh kia mất một để anh bay lên à, nãy anh lỡ gõ spawn bay anh xác định điểm hồ sinh của anh giữa không trung giờ anh khỏi hồ sinh ôi trời ôi <laughs> ok anh trời ơi dịch này nước quá bạn ơi em nhường dịch nha cái đó là em nhường dịch nha <laughs> không phải nhường mà là nó phải không chứ không em cứu mình đi anh anh, anh nhỉ ok rồi <laughs> anh lo coi lỡ gõ spawn bay ở giữa không trung thì anh cứu anh ui trời ơi em đập được quá trời lúc cho mày lóc luôn yes ok lượm hết lượm hết không chừa cục nào cho dịch hết lượm hết ui vậy rồi xong luôn, tối thui luôn, không thấy gì luôn Em xong à, lấy hết oh của anh luôn Oh no, oh no, oh no, oh no. Rồi Rồi dạ. chơi Lucky Black, à với Lucky Black xong rồi nó đập hết rồi, còn cái địt Dịch đấy nè Bạn nhảy nhanh lên Anh yên tâm đi gì lên Đây rồi, thế rồi Mình sẽ cố vì công chúa Cao mùi Mình sẽ nhảy nhanh lên một xíu ok Kể cả bất chấp Bất chấp nguy hiểm Bất chấp rớt xuống bao nhiêu lần đi chăng nữa Mình cũng sẽ cố gắng nhảy Đây Ông Ê, ơi, dạ. cửa tôi nhanh lên phòng ơi Tôi thèm trà sữa ờ, Trời, Trời ơi, công chúa à, Công chúa thèm uống trà sữa Công chúa, để tôi Nhanh lên, nhanh lên Thèm trà sữa rồi Ủa, sao sao sao block ở trên này nó không có dịch, dạ. gì chơi trơn Sao dịch vẫn để chế độ chế độ sáng sáng ở ờ, đó ờ, ờ quên đây để để để dịch trang trang nha dịch trang nãy nãy nãy nãy giờ là nhảy nhảy thực tế nha chứ không có bay đâu nha ok rồi em tin dịch này ok <laughs> rồi đập tiếp đập tiếp rồi xong luôn rồi xong luôn ra con enderman trời ơi rồi ống luôn enderman cho tao xin cái block của mày được không ok enderman ơi cho xin block được không không cho thôi chứ tại sao mày quấn tao con enderman này láo thiệt trời ơi giờ đây anh đội cái mũi nhìn giống siêu nhân dịch anh quýnh được cái gì ghê vậy ok đập tới cục lóc này nha bạn ok đập ra nè ra gì đây trời ơi chẳng ra gì hết trơn luôn trời tôi thiệt tôi xui dữ ta ok đường đường đi đâu đường đi đâu à đường đi ở phía trên phía trên phía đường trên. đi mà kỳ dữ vậy phía trên phía trên tôi xin ấy rồi xong té ui xem nó té bạn ơi lưu điểm hồi sinh lưu điểm hồi sinh rồi dịch té đi đi ai cái đó, là luật cho hả rồi em té rồi không anh không được đánh nhau nhưng mà em đánh cho vui thôi anh em đánh yêu đi ghê luôn vui ghê luôn em đánh yêu đánh yêu đánh yêu đánh yêu em đánh yêu mà em em, em đánh yêu anh mà trời ơi người ta thương người ta đánh yêu cái dịch làm dịch la làng vậy ok rồi hoàng thử không cận được quyết định ờ, cho bên đây cái gì vậy đấy hai hoàng yêu nhau trời ơi tàu lao nó mới nói xong là em yêu anh mà đúng không mọi người nghe không yêu thương cái này người ta gọi là yêu thương ui dịch ơi em lụm được cái áo giáp làm bằng gỗ wow wow ờ tao là mình gỗ rồi các bạn nhìn mình này nhìn thấy ghê quá áo giáp mà mình gỗ yếu xìu rồi cho nên thôi không cần mình mặc giáp kim cương vẫn là xịn hơn yeah. chọi dịch nè chọi dịch nè ê tiếng anh lúc chơi là không quánh đâu mà từ đây là quánh việt rồi mua đây quá hay là bây ừ. giờ mình xin phép là mình đấm lại nó nha cái này hình như là giải cứu công chúa mà có phải là kiểu đánh nhau đâu hay sao hai ông cố lên được không nhường câu đi được không ra là công chúa của hai người đấy xài thì có tranh nhau đâu mà nó chơi quấn lội trời ơi quấn nhau vậy nó mới gọi là nó mới gọi là căng thẳng anh hiểu không đấy Hây, chết à. Vậy căng thẳng luôn. Trời ơi trời. Đánh nhau rồi mới căng thẳng đúng không? căng, anh, thẳng. Anh, ờ. anh dịch kiếm ra cái búa bự vậy. Anh dịch kiếm ra cái búa bự đây Đây, quay đây. Okay, anh dịch kiếm ra cái búa bự vậy. Dịch đây em xin lỗi. Em xin lỗi dịch. Mình đứng cạnh, mình đứng cạnh nó qua mình tán cái đầu nó luôn là đánh nhau căng thẳng chơi coi. Em xin lỗi dịch, em xin lỗi em thương dịch lắm nào xong dịch té dịch té là đặt đặt mình đặt lóc mình đi qua luôn cho nó an toàn mày ơi mình phải dùng cái đầu mày hiểu không ấy à trời ơi quá dịch no con ngựa đấm em rơi xuống dưới luôn rồi no trời ơi gì mà ấy à nó bắn em nữa vậy? nó bắn em nữa vậy đó con ngựa mất chạy của anh cướp lên công chúa sammy tôi tới đây ta dạ. tới với nàng đây để tắm một tí hey. okay. một tí rồi trời ơi trời ơi này. Ôi hoàng tử Hoàng tử mới tay dịch đâu. Hoàng tử mới tay dịch Đang sắp giật mình rồi Hãy đợi tao một tiếng Gì à Cầm phong nó lên ra này để mình xuống đây động xem kìa Dịch cầm búa Dịch cầm cái búa Dịch đánh em đầu luôn Ai dịch cầm búa Dịch đánh em chi Đây đây Ê tính ra là mình mình bị đánh trước nha bạn Mình bị đánh trước nha bạn Kệ bạn Kệ bạn chứ Kệ bạn đúng không kệ đúng không Ok Ok bạn, mục okay. tiêu của mình sẽ có hai mục tiêu, một là cứu công chúa Camui, hai là bắn bầm đầu ông Phong. Đâu đây? Mình em em có được uh, gì ta? đâu giày cầu vòng rồi nè, gây cho em chạy nhanh hơn nè vậy. Trời ơi, ok có mấy bình thuốc. Dịch dịch dịch lên, dịch lên, dịch lên, dịch lên, dịch lên. Dịch ngon dịch lại đây. Dịch ngon dịch lại đây. Ủa, về dịch đâu vậy? Còn nó ném mình còn cái nịt rồi. Trời dịch cái dịch biến mất luôn. <laughs> Xem trời dịch có cái dịch biến mất kìa. Chạy nhanh chạy nhanh. Okay, thôi dịch đánh mình. Chạy chạy chạy nhanh thôi dịch đánh mình. Qua đây qua. Qua đây qua thề luôn té té à đâm hồi sinh đâm đéo hồi sinh ok giờ té giờ té giờ té chạy chạy chạy nhanh chạy nhanh bây giờ té bây giờ đánh con mực rồi mình phải chạy nhanh thôi <laughs> thôi giờ đánh mình oh no quái vật quái vật tàng hình oh, ok đánh nó xuống rồi chạy ai té no hay lắm quái vật đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình <laughs> Trời ơi, em em em có bị quái quái quái vật đánh té đâu mà em tự té. Trời, mình vừa mới gặp một con zombie to, to nó cầm cái kiếm nó to bằng cái nhà mình luôn trời. Ôi giời ơi. Cái gì vậy? Té em lần nữa đi. Ây à, da. Té thêm lần nữa là ok Hoàng Tử Phong nè. Trời ơi. Mình mình mình bị dịch đánh lại rồi bạn ơi. Mua ơi, dịch tới đây. Ok. No. Mui ơi, chờ dịch một tiếng đi Mui. Nhảy mà một tiếng nhảy Người ta em Việt biết không Nếu mà là cá mui khéo cá mui trong vòng 5 phút là lên rồi á mà Dịch mà Dịch Dịch Không mà Dịch à. à. cũng té mà Trời ơi nếu mà mình Chết rồi mình lưu điểm hồi sinh thấp thấp thấp hơn dịch Dịch lên lên cao hơn mình rồi Lưu điểm hồi sinh lại Dịch <laughs> đập két Dịch đập két vô nữa Mấy cái dịch đập két không cho mình qua bạn ơi Dịch ác quá ờ. Đập tiếp đập tiếp đập tiếp đập tiếp đập tiếp đập ai da quái vật no ủa sao không? sao sao quái vật không đánh dịch mà đánh em hoài vậy tao đi quái vật à em có cái kiếm em có cái kiếm siêu to khổng lồ nè kỳ này dịch chết với em đứng lại rồi, yeah. rồi, xong bé rồi quay quay ông okay. ơi lên giờ xuyến 12 giờ là hết hiệu lực đúng rồi hết 12 giờ là công chúa từ gọi là công chúa sẽ biến thành quái vật trời ơi không được làm như để mình gặp hai con quái vật đúng rồi nó gặp hai <laughs> gặp hai quái vật gì vậy trời trên đây trên đây nhảy khó bạn ơi trời ôi trên này khó quá trời cái cái bài lóc này nó chậm nó chậm quá nó làm cho mình đi chậm mấy bạn à Ê, ok rồi lên lên, ờ tính ra cái này ta gọi là bắt cua mà hai ông tàn đặt bài lóc đi qua ờ, cái, cái, cái cầu vòng biết hơn ta ôi rồi xong phong xong rồi phong xong rồi gì anh Ba đây, tao lục được cái, tao được cái Gì anh, gì anh, gì anh, gì anh, gì anh tính làm gì em, tính làm gì Anh tính làm gì anh tính làm gì À, ghê, ghê Ghê, ghê, ghê, phòng ghê, ghê Em đã chữa cho anh còn đừng sống anh Ây da, dạ, dạ, dạ. chưa có được hoàng tử dịch hoàng tử dịch hoàng tử dịch hoàng tử dịch chưa đưa sống ai hoàng tử dịch này thì hoàng tử dịch này hoàng tử dịch này này thì hoàng tử dịch nè chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy không dịch ông đập mình lóc nó chị chị chị nhanh chị nhanh chị nhanh chị nhanh <laughs> lên cao lên cao lên cao ngon qua đây ngon qua đây ngon qua đây ngon gì quá em không ngon em không ngon em dở lắm đừng đuổi em ok chạy được các bạn ơi mình hơn vậy thôi yes ok bắt cua kiểu gì mà ấy à lava no mình dính lava rồi à oh, no hay quá hay quá mau ơi không thể nào chết được không thể chết được à, cái gì mà gạt không vậy em bởi ông làm cái gì đó bởi ông vậy cái gì mà em nghe cái gì mà em nghe tàn tiếng mấy con gách vậy trời ơi em được ra một bầy gác nè trên bầu trời một bầy gách luôn bạn ơi không xong rồi hai công chúa sẽ gặp nguy hiểm gách ơi ăn công chúa đi ăn thịt công chúa đừng ăn ta cái gì vậy trời ơi cái gì đâu mà cái gì đâu mà mắt bắt cua mà hai ông tàn đặt và lóc leo lên rồi giật nè rơi xuống đi ôi giật không đây no đánh này đánh này đánh này đánh này đó nghiệp bọt

ui trời ơi mình mình, mình bị hiểu ứng tiền anh các bạn tôi nè phong ơi tôi nè yên tâm đi công chúa tôi tới cứu nạn đây nó tê bay mình ơi. nó tê bay mình để nó leo lên lại xong nó uốn mình cái thế cái này ta gọi là dùng vô kế à dịch tay bay mình nhưng dịch bị té bạn ơi té leo leo leo leo ông leo với tôi à mới tôi dịch đâu rồi mới tôi dịch nhảy lên cao rồi không được tôi không thể nào để cho mấy tôi dịch cứu công chúa chứ công chúa là tôi phải cứu chứ mấy tôi dịch không được cứu Ây da, Quay giật, quay đánh em dịch ơi Rồi, hoàng tử với nhau tiên Mít tôi dịch, mít tôi dịch hoàng tử Mít tôi dịch hoàng tử, mít tôi dịch hoàng tử Ây da này thì muốn lộn Trời ơi Dịch ơi Đi xuống đây Thấy ông này mệt ghê luôn á trời Bây giờ là mình rất là vì phong nó quýnh mình không á Thì bây giờ hàng tử Cái hộp sắt lên đi hộp sắt mà lên đánh nhau Đánh nhau vậy cứu công chúa là chuyện bình thường trời ơi ok bọn rịch đó tiếp kìa thôi giờ đây hay là bây giờ bọn mình lấy vũ khí xong mình dài để dịch khỏi cứu công chúa đánh cứu công chúa mệt quá ấy à, rồi trời ơi lên gần tới rồi té thiệt thời tôi tức tôi tức chưa từng thấy các bạn ơi không biết công chúa có đẹp hay không mà từ nãy giờ à, bây giờ như này té, muốn gãy chân bây giờ anh anh anh em tôi là là là là là, là, là chui vô cái ờ, cái cái cái lồng đi hai bà đi cứu Hả? rồi hai bà cứu bằng tôi đi chứ bằng tôi không cứu hai bà nữa cái gì vậy các bạn các bạn là sống sao vậy các bạn tôi đã mất công tôi đi cứu người rồi mà người ta ngồi trong lồng người ta nói tôi gà tôi nghe tôi tức quá xong rồi xong rồi thôi khỏi khỏi khỏi khỏi khỏi gần đây đánh nhau đi phong có con gì trước mặt kìa quái vật nó đánh nó đánh mình ha anh trời ơi con quái ờ. vật này láo thiệt Ui, dịch lên trước rồi nè, dịch trước kìa. đi quá rồi. bây giờ giờ bây giờ cứu cứu cứu ta này. Lên lên lên, không bắt buôn đánh nhau với mình nó cay lụng hết rồng cho nó khỏi đầu. Dạ. Dịch chơi dạ, ghê, dịch chơi lấy dạ, hết chồng sao em cười. Chồng đâu em cười. Dịch lấy hết chồng rồi, chồng em cười. Bọn em bọn em. Lấy hết rồng rồi nè. Đây là mến chạy, mến chạy. Bây giờ rồng đâu? Rồng đâu, rồng đâu? bây giờ dịch đưa em con rồng đi em em mới chỉ cho dịch rồng ở chỗ nào để dịch tuốt công chúa không thôi là không đưa đâu bây giờ mày chỉ cho anh con rồng đi anh mới chỉ rồi mới đưa cho rồng không không chỉ dịch đưa trước cho em mới chỉ không bây giờ kia chỉ đọc đi rồi mới đưa vậy thôi không đưa nữa vậy thôi không thôi nữa không chỉ nữa vậy thôi giờ thôi Dạ thôi khỏi cúi vậy Mệt Mà chú ok bạn cái mình đi Cái tóc bạn Em ơi Em ơi mấy anh trai ơi Anh trai em mà trò đùa hả Trời cái tôi bắt đó Bây giờ anh phải đưa cho em một cái con rồng em á chị Bây giờ mày phải nói thì anh mới đưa cho mày một cái con rồng Rồi con rồng á thì sẽ có một cái nút Mình sẽ bấm nút đó con rồng xuất hiện Nhưng mà giờ anh phải đưa cho em trước đã nó là nó là me me để nó lấy cái đầu cơ cái tao nút này để mình tìm nút đã bạn mình tìm nút lại từ từ từ mình tìm cái nút cái nút đâu ta à à dịch Dịch dạ ơi dạ, Trả dạ em con rồng Trả em con rồng Trả em con rồng Trả em con rồng Đây dịch này Ok Rồi thôi mình lên cứu công chúa luôn các bạn ơi Kệ dịch Mình sẽ uống thuốc sức mạnh vô Ok Mình đã tăng được sức mạnh rồi Bây giờ mình sẽ lên cứu công chúa Enderman Cứu tên chỗ khác Con rồng đâu mình sẽ giết con mình mình không cần con rồng bay luôn bạn ơi mình tự đi bộ mình giết rồng luôn mình tự chạy bộ mình giết rồng luôn rồi, đó mình chạy rất là nhanh các bạn ạ à. ok con rồng đâu con rồng đâu ha à, con rồng đây rồi Đồng ơi ra đây Ui hay quá ông ơi hay no. Minh bây giờ tay cưới đồng quý đồng kìa Không cần cái đồng vô vô game mong cần đồng để mình cưới đồng nhá Con này thương nó là xuống Gì Ê chơi lạnh sao kêu Bây giờ em nói dịch nghe là dịch phải đưa em một con rồng dịch hiểu không Dịch không đưa em con rồng mà dịch chơi vậy giờ dịch chơi ăn gian rồi Ờ ok ok rồi đây giờ dịch này đồng rồi mà hứa là nếu mà quấn lộn nữa là là là là cùi bóc luôn à chơi không em mới thấy dịch bị đồng đánh chết <laughs> ừ mới bị đồng đánh chết bởi vì nãy đánh đồng to nên nó cay anh á nếu em có đồng ừ chắc ờ, chắc chắn ok cảm ơn anh anh đẹp trai quá ok rồi hí cúi đồng đâu em mình sẽ tiêu diệt con đồng này anh em cố lên con đồng là của em con đồng con con đồng con đồng ấy mình đưa nó con đồng nó cái con đồng của em mình bảo hai đứa cùng đánh rồi nó toàn của em đấy của mày tất okay. mình sẽ quýnh con đồng của dịch trước sao mình quýnh con đồng kia ok okay. bạn toàn tử cũng chưa chắc là người tử tế đâu nha bạn thấy không lòng người con rồng Nó, mình đưa rồng cho nó nó giết rồng mình rồi nó ta là cướp đồng kia ta hoàng thấy không tử hoàng tử là người ta người ta người ta tìm mọi cách chạy cứu công chúa rồi ôi rồi ôi okay. bây giờ mình đã đưa đồ bông rồi đây đây đây Đấy, mình, mình sẽ tiêu diệt con rồng phong trước. Okay. Vâng. No, no, no, no. Tiêu diệt con rồng phong trước bạn. Mình sẽ tiêu diệt no, no, phong. No, còn lau mình không bắn rồng nữa, mình sẽ tiêu diệt rồng phong trước. Ok. Còn lâu còn lâu, anh còn lâu với được rồng của em. À, vũ khí của anh còn yếu hơn vũ khí của em rất là nhiều. À. Vũ là là. À, no. Nope. À, okay. rồi xong. Okay. em nói dịch nghe nè máu em trâu lắm em rơi xuống em cũng chết được đâu nhưng mà anh rơi xuống là anh chắc chắn anh sẽ chết dịch nè giết con rồng dịch trước rồi <laughs> giờ không đánh rồng chuyển qua đánh con rồng này da dạ, rồi xong rồi xong muốn solo em ạ à? giật quyển solo em hả tức quá mà thôi không cứu gì hết không cứu ông chúa hết quýnh nhau đi giờ vì sao lội phong luôn nè bạn khỏi cứu Của ông chúa tôi là cho đồ có mấy người hả khỏi cứu ông chúa nãy giờ là mình đánh lòng không có nổi nữa các bạn bởi vì mình mình phải bận để giải quyết cái thằng nó nó đang chơi hay dụ các bạn <laughs> cái con rồng nó bay bay bay, lại ngoài luôn đánh nó không được vậy đây thôi em em nghĩ lại chúng ta nên tập trung cuốn đồng này bao giờ mà, mà thế trận nó là quyết định của phong các bạn nãy giờ mình bảo là hợp tác quán đồng thì nó quay đón mình đi cái đấy không anh cái là chính thuật liếm toàn con khỉ đồ xanh trên hai hụp ôi nó đồng ừ. nó đồng bay nhanh quá à trời ơi nó bay nó cứ lẹn nó lạng lại đi đấy xin bôi hả mày ôi trời ơi nó đồng này đấy xin bôi gì ta nó lạng dữ à mà vũ khí của anh với em yếu à cho nên quýnh nó cũng không mất nhiều máu hết trơn á ờ. ok sao không sao anh đi quên luôn đâu cô Cố cô tập trung thôi quan trọng là phải focus vào nó kìa ui nó gần chết đây nó gần chết đây nó gần chết đây của em của em nó là của em Cố lên, cố lên Cứu em, cứu em à! Mình cứu nó cầm người rồi No, mình thua rồi anh ơi Rồi hoàng tử mất tên nhật sau khi bị hoàng à, giết công chúa luôn giết công chúa luôn à dịch dám giết công chúa em vậy là không có ai cứu được công chúa công chúa đều chết hết rồi quá trời ơi ơi chị em mình không nên làm công chúa ok mà bạn không xứng với chị em mình không xứng ok xứng. bạn ơi vậy là bây giờ công chúa đã không còn rồi vậy bây giờ sẽ là hoàng tử mới tơ dịch với hoàng tử phong cận sẽ cùng nhau nắm tay vào nhà nhé dịch <laughs>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 chịu tự <laughs> chấm điểm coi ai sẽ là người đã <laughs> chiến thắng nha các bạn sao đang tí ông ông ông ông nè ông nè công chúa xã hoàng tử hoàng tử như cái quan hoàng tử <laughs> như cái quan xin lỗi công chúa tôi đã cố gắng hết sức đây không phải cố gắng nè gơ luôn thôi mui đi về mui đi về đi về đưa kiếm nó bắn mình đi chạy đi về mui đi về đi về à hoàng tử công công chúa cà mui công chúa công chúa cà mui nè công chúa sammy nè công chúa sammy nè ơi biệt mọi người nha bye bye